Welcome chú ốc ngố channel quạt quạt quạt quạt <laughs> Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập của ờ, series 6 mọi người nhé Cái tập uh, series 6 thì nó rất là nhiều phân loại uh, Các bạn nào mà ít biết đến uh, sâu về cái CV mới á thì các bạn uh, chịu khó nghe cái phân loại nó khá là dài dòng nó cũng khá là mâu thuẫn với những bạn trẻ mà nghe các kênh cũ á mà cái kênh mà chưa cập nhật uh, thông tin mới ấy tiếp vẫn còn là nguy là an toàn này nọ thì anh em hãy nghe cái này đi nhá và nếu mà xe ghi này đạt ít nhất đó là 2k view thì mình sẽ tiếp tục làm những cái xe ghi 6 này và nó khá là phức tạp nên là anh em phải ủng hộ giúp mình nhá ok và trước khi xem tập này các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi uh, tiếp tục vì cái ờ, thực thể này á có hình dạng đó là một món đồ uh, ờ, 18 cộng đó là búp bê tình ục ừ mình bỏ chữ ờ, giờ ở trước chữ ụt nha nên là nó hơi kỳ đó nhiều khi mình làm nội dung ờ, để chế độ người lớn thiệt nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn con nít vô xem mình biết chuyện đó nên là mình rất là hạn chế ok những câu chuyện tiếp theo á nó hơi thô và nằm ở 17 18 trở lên nên đừng có ai cà khịa là tại sao làm những cái vấn đề này khá là nhạy cảm chúng ta sẽ vô vấn đề chính thôi SCP hôm nay á, là SCP ờ, sáu chín Check door à? <laughs> mình nói tiếng anh đi cho nó nghe nó lịch sự nhá Đấy, đầu tiên á chúng ta đi đến phần lợi của nó trước tài liệu này á, là tài liệu ở dạng cấp 1 thì uh, dạng cấp 1 thì cái này cũng khá là đơn giản với những anh em uh, xem xe ghi cũ rồi đúng không mà lớp lớp gián đoạn của SCP uh, 5169 á ốc còn gọi là sức ảnh hưởng của SCP này nó được đánh giá là dark dark là bóng tối đó mọi người ấy SCP 5169 được phân loại là dark có nghĩa là SCP này có khả năng dị thường sẽ ảnh hưởng tới một cho đến hai cá nhân thôi tốc độ lan truyền á, và ảnh hưởng của nó có thể là bằng không vì rất là dễ kiểm soát cái mức độ lây lan của nó tiếp theo á, là phân loại ờ, thường ngày chúng ta thường nghe bên các scb nào cũng thường nghe đó đó là phân loại ngăn chặn nó được đánh giá là safe đây á đây đây tới đây các bạn nghe safe là nghĩ nó an toàn đúng không không đâu SCP uh, 5169 này rất rất nguy hiểm luôn mọi người à Lớp đánh giá ngăn chặn là safe á có nghĩa là nó rất dịu bản thúc à, đặt đâu ngồi đó ấy và nội dung bản thúc thì nó luôn luôn nằm ở phần dưới mình sẽ nói sau nó đây mới là đánh giá mức độ nguy hiểm chính, chính thức nè được đánh giá là danger ấy là scb rất rất nguy hiểm luôn và tại sao nó nguy hiểm anh em phải xem tiếp video để biết nhá theo mô tả SCP-5169 á, là một loạt búp bê tình ục và đã thu giữ được 51 cá thể scb này anh em nghe kỹ phần này nhá là một loạt chứ không phải là một loại ấy cha khá là nhiều SCV uh, 5169 mọi người đấy rất rất là nhiều luôn búp bê này được tạo ra và phát triển bởi uh, Charles Maximum uh, Mune mình đọc tiếng Anh hơi ngu vì hôm nay mình khá là làm biến uh, ờ, dịch để đọc ông Charles á đã từng làm việc cho các công ty như là Massa, Caster và những một số công ty khác có cả công ty Dark mà công ty đó thì uh, anh em cũng đã biết rồi trong SCB thì cũng khá là nổi tiếng đúng không cho đến khi á, mà ông ta tự đứng lên và thành lập bán những cái búp bê tình ục này ấy gần như là ông ta cộng tác với à, dẫn cộng tác với những cái công ty cũ mà ông ta đã chia nhánh ra làm nghiêng ấy ghê không ghê không đó là một doanh nhân đó mọi người SCB năm 169 á không chỉ có một hình dạng đâu mọi người mà nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau tùy vào nhu cầu của người dùng và tùy vào phân khúc giá cả. Các nhà khoa học đã phân tích về toàn bộ SCP-5169 trong quá trình tạo ra thì nó không có dấu hiệu nào mà khả nghi, không có dấu hiệu nào khác thường so với những cái búp bê ngoài thị trường hết. Xét về mặt hình dạng á, thì nó cũng không sai lệch gì với cái thiết lập ban đầu của người ta đã đặt giống như là đặt à, thiết kế ra một cái đứa mà du to cực kỳ luôn thì nó dẫn ra như đúng như vậy mà nó không có khác gì hết Đấy, chất liệu bên trong và bên ngoài cũng không có gì khác biệt Ủa, vậy tại sao nó là dị thường? Mà tổ chức phải giữ nó và thành FCP năm 169 về ốc Ok, để giải đáp thắc mắc đó là nó không có khác biệt gì nhưng khi sử dụng á, mà các nhà khoa học á, lần này á, là đưa thử các máy móc để sử dụng để tìm ra nguyên nhân nha chứ không phải là đưa con người thí nghiệm vô mà cái việc sử dụng thì anh em đã hiểu là sử dụng để sử, sử dụng búp bê để làm gì chắc mọi người cũng đã biết rồi nhờ nên áo không cần nói thêm nhé khi <laughs> đưa vào sử dụng đến lúc cao trào nhất luôn thì SCP-5169 á bắt đầu sẽ bùm nó gây ra một vụ nổ khá lớn tương ứng với một quả lựu đạn nên á, là được đánh giá là rất nguy hiểm Đấy, anh em thấy không tuy là phân loại là thường ngày người ta sẽ nói là phân loại là xếp nhưng mà nó sẽ rất là nguy hiểm mọi người nhé đừng có vậy đừng có hiểu nhầm hai cái định nghĩa đó với nhau ok và sau vụ nổ này á các nhà khoa học á đã kiểm tra cái hiện trường các hiện trường trước đó mà con người đã sử dụng bị nổ luôn và cái vụ nổ này nó hoàn toàn giống nhau đấy đều không có một cái dấu hiệu nào của chất à, gây nổ nè không có thuốc nổ nè và cũng không có cái nguyên nhân vật lý giống như là nhiệt độ quá nóng hay là một cái gì đó để à, làm cái con búp bê này nó phát nổ hết ờ vì tất cả nó vụ nổ nó có cái gì khác biệt với bình thường hay không à có một điều rất là khác biệt với các vụ nổ bình thường nha trời nhờ đầu còi nó hỏi mình mới có thể nhớ ra được đó tất cả vụ nổ á đều văng tung té tất cả mọi thứ luôn nhưng mà chỉ còn một thứ thôi anh em hãy điền vào chỗ trống nhé đây hết hồn cái hồn còn nguyên đó thì cái phần đó là cái phần còn nguyên các bạn có bất ngờ không các bạn tự điền vào cái chữ uh, ấy nhá tại vì mình uh, ghi chữ ồn thôi chứ còn cái chữ kia là mà các bạn sẽ biết chữ gì đó nên kết luận á nên kết luận của tổ chức á là scp 5169 ờ, tạo ra vụ nổ là toàn cơ thể nó đều nổ luôn chỉ có cái phần ấy là được ngoại trừ ra thôi và anh em thử tưởng tượng lên ờ nó hơi bị đáng sợ đấy chúng ta sẽ đến với phần ngăn chặn đặc biệt của scp này và nó khá là hay cho cái kết của ờ, ý tưởng tác giả thật sự khá hay tổng cộng là đang có 51 SCP 5169 đang được giam giữ tại một tủ ngăn chặn an toàn ở khu vực số 7 còn những cá thể mà SCP-5169 khác vẫn còn đang được sở hữu bởi các công ty như là Masha, Caster, Dark và một số công ty con nữa cũng có thể uh, ờ, SCP này đang được sở hữu bởi những người đã mua nó về mục đích riêng của họ và điều đặc biệt SCP này đang được đưa làm một vũ khí để ám sát ấy và đó đang được phê duyệt mà ông cắt kết cái ý tưởng đó là đem SCP này là một cái thiết bị ám sát nha mọi người rồi ờ, nếu mà đem nó là ám sát á thì đưa tới một cái chết êm ái vải nồi đúng không cái chết vị gái là cái chết thoải mái mà quá trình thu giữ scb năm 169 á, cũng khá là gian nan vì sự che giấu của các nhà thầu chính và cũng chính ông à, maximum mune ông đó cũng đã che giấu khá là nhiều ờ, thông tin các bạn cũng có thể biết rồi giá của một búp bê tình ục đó nó có thể rơi vào 3.000 cho đến 6.000 đô tức là 600 đến 120 triệu nếu mà thu giữ hết tất cả những cái búp bê này á thì công ty và cái ông ờ, maximum này ông cũng ờ, có thể gọi là trắng tay đó là phải che giấu các uh, ban đầu á các đặc vụ của giám đốc uh, MC Bright đã được bật đèn xanh để các đặc vụ uh, của ông ta theo dõi cái vụ này. Bật đèn xanh ở đây có nghĩa là gợi ý hoặc là đưa ra các ẩn ý cho các đặc vụ hiểu. Vào ngày 3 tháng 9 uh, năm 2020, có hai tuần á, giám sát các đối tượng có liên quan à, và có sở hữu à, các cá thể SCP-5169 ờ, thì một vụ nổ đã xảy ra tại uh, khu vực của ông uh, thì một vụ nổ của công ty Maximum uh, Mune này á tại phía bắc của Andover hiện nay á đã làm chính quyền của tiểu bang Massa Massachusetts Massachusetts kêu gọi là tổ chức phải can thiệp vào ngay lập tức với các vỏ bọc đó là FBI lần này được những đặc nhiệm của ờ, tổ chức tử đi á là từ đội MTF ờ, U3 và cũng là đội đặc nhiệm mà chuyên ờ, theo dõi và ngăn chặn các đối tượng quan tâm tới Massa và Caster Dark đội này đã đập vào và thu giữ những SCP 5169 và những cá thể cho là nghi ngờ có thể thành SCP-5169 mọi người nhé Trong cái hiện trường này á cũng thu được một xác của thanh niên tử vong thanh niên này được thu hồi về và phục hồi à, để xác nhận được nạn nhân đó là ai thì đó là một cộng sự của ông Maximum Mune cho thấy á, là cộng sự này của ông ta đang sử, sử dụng thử các con búp bê để đánh giá chất lượng và bị phát nổ bum quá khổ luôn và ông Maximum này á cũng đã bị à, tổ chức bắt thu giữ lại để phỏng vấn sau khi phỏng vấn rồi á, thì lại cho uống thuốc lú đó là quá trình toàn bộ mà tổ chức đã thu giữ 51 ờ, cá thể SCP 561 ờ, và đoạn phỏng vấn của ông ta thì nó nằm ở dưới phần link mô tả anh em tự ờ, bấm vào xem nhé thì mình cũng đã tóm tắt hết tất cả những cái gì ông ta ấy ở trên đây rồi nên là đoạn phỏng vấn thì cũng chỉ là những đoạn nói chuyện hội thoại thôi ok vâng video đến đây là kết thúc thì người ta nói á hoa hồng đẹp thì có gai búp bê xinh thì dễ nổ <laughs> đó là câu mình mới chế mọi người nhé anh em thấy hay á, thì để lại một like một subscribe nhớ chia sẻ kênh của ốc đến với những người thích tâm linh và thích scp mọi người nha chúc mọi người buổi tối vui vẻ